Hồng Sơn, đại diện Việt Nam tranh tài tại Group Pepsi World Challenge 2000. Hãy cổ vũ Hồng Sơn và uống Pepsi để trúng thưởng. Bạn dễ dàng trúng ngay những giải thưởng hấp dẫn hoặc thu thập điểm in dưới nắp và bạn sẽ thắng tiền mặt. Nếu điểm của bạn dưới một nắp chai lớn hơn điểm Hồng Sơn đạt được trong vòng đấu kỹ thuật toàn diện.